mưa về trên khúc hát lá ngô buồn đợi bóng hình ai như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em động trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố vẫn vương đi bên em chiều trên lối vắng phố xa phố xa ngỡ như thật gần đôi vai em gầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở phố xa phố xa ngỡ như thật gần câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày trên khúc hát lắng buồn đợi bóng hình ai như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vân phút xa phút xa ngỡ như thật gần câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày có mưa em đềm đi bên em chiều trên lối vắng phút xa phút xa ngỡ như thật gần đôi vai em gầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở phố xa phố xa ngỡ như thật gần câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày có mưa em chập trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dẫn lối bước em về dìu anh qua đắng cay xua mây đen tan nhanh mặt trời đường kia nắng tươi lung linh ấm nồng khi cơn mưa vụn qua chào hơi ấm rộn rã đón tin mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say từng giấc ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa lạ lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên mưa mây đánh tan nhanh mặt trời buông tia nắng tươi lung linh ấm lòng khi cơn mưa vụt qua tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông khoát lớp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời xóa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã đón tin mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say từng giấc ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn hương bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã đón tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say từng giấc ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa lặng nơi đàn hương bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên